ta đây là quán vương nước việt ta về đây hôm nay là để bán cho con bài thơ tiếp theo ý thơ như sau thánh thần đã ban lệnh cho chúng sanh nhân loại biết về quy luật sống của cõi giới vô hình thần linh và ma quỷ đều lẫn vân thượng đế thần linh để ban phước quỷ ma để giang họa cho những kẻ mê lầm biết quay đầu sám hối nhân loại của chúng ta từ ngàn năm ngàn kiếp đã đi lệch con đường mà Thượng Đế ban ra. Tình yêu của Thượng Đế là biển rộng mênh mông như nước suối trong nguồn chảy không bao giờ dứt. Con người cứ mãi miết bám chặt vào thế gian tham lam cùng cố chấp cho nên phải đọa đầy rơi vào nhiều cảnh khổ ôi hỡi ơi loài người hãy thức tỉnh tâm linh tin vào mọi quyền năng của đất trời thượng đế quy luật của ngàn đời là phải sống thuận thiên thì trời đất ôn hòa bão táp và phong ba sẽ không còn hiện hữu nhân loại của thời này đã lệch đường quá xa cõi vũ trụ thiên hà gió khí không mà có nào phải do thánh thần giờ đây chiếu giáng họa cơ này sẽ hiện ra trọng nay mai sắp tới nguyên tử và hạt nhân đang tranh giành vị thế để tiêu diệt loài người hương cho nước Trung Hoa nền văn hóa lâu đời mãi sẽ thành cho bụi thương cho nước Ấn Độ nền văn hóa thích ca cũng đã đang chiên đà vào con đường mạng pháp thương cho cả nước Nga đại hùng suốt một thời nãy cũng sẽ tàn lụi trong một trận biến thiên trở lại qua nước mỹ đại bằng với nhân loại rồi đây cũng gãy cánh bởi thế lực siêu phàm như bạch tuộc hút máu làm một rứa toàn thân giờ lại đến Việt Nam. Tiểu Long cũng gọi là chia hai miền Nam Bắc. Lịch sử sẽ sang trang. Chiến sự sẽ mở màn trong vòng hai năm tới. Đại Việt sẽ mở ra, thanh địa sẽ lên màn cho thế giới quý phục bài thánh thơ của ta đến đây là tạm dừng